Tôi là Lưu Văn Thao, tôi là nhân viên kinh doanh tại công ty Tân Tiến Thành. À, hiện nay trên thị trường rất nhiều xuất hiện keo tibon giả với chất lượng thấp. À, khi sử dụng thì không đảm bảo được chất lượng, vật liệu gắn thì dễ bị bong và rơi sau một thời gian sử dụng. À, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn à, các cách để phân biệt tibon thật và tibon giả. À, trên tay tôi hiện tại đang cầm hai ống tibon. À, đối với ti ừ, bon thật thì à, nhìn màu sắc bên ngoài thì nó có màu vàng tươi và sáng bóng hơn so với cái ti bon giả ti bon giả thì chúng ta thể thấy là màu sắc của nó có vẻ thâm hơn cách thứ hai chúng ta có thể phân biệt cái ti bon giả đó là chúng ta nhìn vào phần ống giấy và phần đáy đối với ti bon thật thì à, cái phần à, đây chúng ta có thể thấy là nó rất là bằng phẳng còn đối với ti bon giả thì nó được đóng rất là gù ghề cách ừ, tiếp theo thì chúng ta có thể quan sát vào phần đáy của nó thì đối với ti bon giả thì khi chúng ta sờ tay vào đây thì cảm giác nó rất là sắc và có thể bị đứt tay còn đối với ti bon thật đối với ti bon thật thì à, khi chúng ta sờ tay vào đây thì hoàn toàn cảm giác nó không hề bị sắc một chút nào à, ngoài ra đối với ti bon giả thì à, khi cái màu sắc của keo khi bắn ra thì nó có màu nâu còn đối với ti bon à, thật thì màu sắc của nó bắn ra thì nó có màu da bò à, trên đây là một số điểm à, của tôi vừa chỉ cho các bạn cách nhận biết tibon thật tibon giả thì hiện tại thì trên thị trường thì các tem tibon giả nó làm nhái rất là tinh vi nên là các bạn cần phải lựa chọn nhà cấp uy tín để mua được hàng chất lượng tốt nhất các bạn có thể vào website tân tiến hành.com à, để mua hàng chính hãng với giá thành tốt nhất cảm ơn các bạn đã xem video này